bản mặt của những cô gái y bùng đơn của shipper. Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip gây phẫn nộ cho người xem. Cụ thể theo như tin ghi nhận được, một nhóm các cô gái thể hiện độ sang chảnh của mình bằng cách bùng đơn của một anh chàng shipper. Chưa biết sự tình cụ thể như thế nào, nhưng một khi đã đặt hàng thì nên nhận cho người ta. Chứ bùng như thế này thì có vẻ không hay lắm. Trên mạng cũng xuất hiện những bình luận bênh vực anh shipper. Anh trai áo trắng làm thế là sai rồi. Phải mở hết hộp cơm ra rồi ném thẳng vào mặt chúng nó mới đúng. Cái thứ đàn bà con gái sống thất đức thế thì để DC phúc cho ai? Cho mặt ba cái đứa kia lên sóng hộ cái. Anh trai ơi sao không tháo hộp cơm ra tách vào mặt hai con mẹ cho nó chừa. Khốn nạn bây giờ người ta phải làm sao? Mỗi người giúp nhau một tí. Nếu muốn ăn nóng tự nấu lấy mà ăn. Video cụ thể cho các bạn xem xét. Thôi đi tiếng đồng hồ không đến nơi, tao gọi suất cơm thật tao đói tụt huyết áp rồi mày không mang cơm đến. Mẹ à, tiếng rồi. Hơn tiếng đồng hồ rồi không nhưng không phải lỗi bên em chị ạ bởi vì là đấy là do quá người ta làm ấy thì thì em phải ngồi em đợi tao không nhận mày muốn ăn mày tự đi mà ăn Thôi, Thôi mày xem cơm còn nóng không đó Cơm thằng Nguyễn ngắt thì đi tiếng hồ còn cơm cháo gì hết Cơm còn nóng thì bên trong vẫn nóng mà Tao chịu Bây giờ cũng không đâu muộn lắm đâu, nay chị nhận em hết đồ ăn vẫn, vẫn ăn được Gọi, gọi cầm đi, em cầm Từ đi. bao lâu mà 30 phút rồi vẫn chưa thấy mặt đâu Phải là nhỡ 15-20 phút đấy Nhỡ 10-15 phút chả nói nhỡ nhỡ đéo gì tiếng hồ nhưng mà đấy là bên có quán làm thôi anh chị tôi em quán làm thôi thôi thôi, cậu cầm về đi cứ lấy lý do là quán làm bọn này nó toàn chạy gấp đơn đi nó có bao giờ đi một đơn một đâu mà quán rồi nhá quán bảo là đi ship đi luôn rồi thế mà 30 phút sau vẫn chưa thấy luôn Đâu, không hiểu Lúc không phải giải thích thế lại còn gọi hàng chục cuộc không thấy nghe máy chứ tưởng là bùng không nhận ship không nhận đâu, gì nữa đường em đi thì cũng không tiện nghe máy đến đoạn đấy nó cũng đông ấy thì thôi thôi thôi, thôi ông đừng có thanh minh lên tôi ông mang mẹ cơ ông về đi đi vậy tôi không nhận ai nhận nhận ba mươi phút này tôi hết thứ ăn rồi tôi gọi cái khác rồi về anh cầm về anh muốn làm gì anh làm khả năng là đi đường xa thiêu thổi chứ anh em phải mày ờ, quá đáng vừa việc nhau bây giờ phải anh nhá ông ông ông ông điên bây giờ bọn em không trả rồi mổ bởi vì là em em gửi cho người ta rồi không qua không bán đâu đi cầm về bố mẹ ai ăn hay không là quyền của chúng tôi chúng tôi thích lấy hay không là quyền của chúng tôi nên con đéo lên ăn thì đôi đi đến bây giờ thử lâu ông ngồi đợi mẹ hơn tiếng hồ ông đói ông có điên không bây giờ nó có phải nó bây giờ hết thứ ăn rồi chịu cầm về bọn này nó chuyên thói chạy ghép đơn nó có chạy một đơn một đâu mà nó chẳng thế vâng. nó đi nó giao chục đơn nữa rồi nó phải về đây đi quán này xì quán nó nóng mà tao sờ nguội rồi tao không lấy của em cũng nhưng mà quán người ta cũng phải có mấy quán người ta đông ấy thì đồ ăn người ta nấu nhưng vẫn đồ ăn cũng không nghe lại thích không nghe trình bày tôi chịu Ôi có mày là đeo tiếng đồng hồ rồi bọn tôi không ăn đeo nắng nồi này cơm cháo đeo gì đấy bây giờ bây giờ em nó sao đến ngồi chuyện của ông ông quất mẹ đi nó cơ mà bây giờ hàng mà em cũng không trả ông xem là đấy thế nhỉ hàng em tao trả cái gì nhưng mà để tao nhìn đi xin tao nghe mẹ nói anh ngứa tai ông ấy ông lấy mà việc đéo đấy không cô chị anh giúp em với bây giờ nó không lấy thôi em mang đi em đừng xin sỏ chúng nó cái kiểu đấy chúng nó tâm trạng nó đã không muốn ý thức nó muốn lấy thì em có xin nó vậy thôi đừng có xin sỏ em mang về mang về em gửi tiền cho người ta rồi tốt nhất chuyên thói chạy ghép đơn ghép đơn lợi tiếng hồ không làm sao cô các nhận giúp em đấy cầm này không lấy là không lấy đây không thích ăn này đâu bao nhiêu tiền nhưng mà chỗ này bao nhiêu tiền ờ, chỗ đơn đây là mà đây lo lấy thì em cầm lấy cho lấy bây giờ đơn hàng thì đúng Giáo còn nóng nguyên đấy chứ có dự nóng cái gì mày đi chứ mà hồ mày nhắm bảo tao còn nóng á có phải là em nó không ship đến đâu mà đến một tí thì một tí một tí cái gì ông ấy bảo tôi đợi cho bao giờ không có một tí bây giờ quá người ta cũng còn phục vụ cho khách khác không đâu giải phải thích không nghe chỉnh mày thôi thôi thôi ông mang hàng ông về đi ông thích ông ăn mình tôi chịu giờ tôi cũng nuốt được của ông đấy thôi chị chúng ta còn mấy kia còn mấy kia nói hết về cái việc nhớ ông thò mồm với em thì dạ, ông giỏi ông lấy bóng ăn tao thấy trướng tai tao nói đấy ui giời ơi mặc váy à dạ. việc nhớ ông à tao không nhận không lấy à không lấy đéo mang về đi tao nhìn tao ngước cả mắt đi tội em nó là, em nó ship thì được bao nhiêu tiền đâu tội ông nhận đi mà cho bó vào đấy nhỉ hàng vẫn ấy mà chị hãy chị vẫn ấy vẫn biết gì tao ngửi mùi thiêu rồi tao đéo thích ăn nữa chứ em ship nó lúc ờ, chứ có tao có sửa tao nghe tao đỡ thích anh đấy có các chị giúp em đấy bây giờ giúp giết gì chả ai giúp mà giúp mày ai giúp bọn tao bọn tao đợi mày tiếng hồ đói há mồm ai giúp bọn tao thôi như mày tao thì cơ rồi tôi phải đi mẹ đi thôi cố gắng nhận cho em nó em nó còn đi ship đơn khác đây ông thì ông đi mà nhận cho em nó à ông ngồi lắm đi bà này nói rất là ngang rất là ờ. đéo ở việc của mình cứ thò mồm mà làm đéo tao thích ừ, thích mà được cả trên thế giới này có những việc thích đéo được đâu bọn tôi đéo thích bọn tôi đéo nhận đi em trai bao nhiêu tiền giúp em đấy bao nhiêu tiền đấy ông mới trả đây em Ui giời, tỏ vẻ cao thượng vậy mang về mà ăn tổng thật là vào nhé Tao thì đã có tiền mà người vợ con nên là mày đã dạ. sĩ bộ Thôi bây giờ cứ đi, này anh để anh bố thí bố thí bọn này nhá. Ui giời đừng nói bố thí, dạ. bọn tôi chả ăn được miếng gì của ông à, bố thí. Cho anh Ui giời ơi. Thằng điên. Như thằng điên, đéo. À?